Xin chào! Đã bao giờ bạn được đến những miệt vườn, nơi đó đầy ắp trái ngon của lạ hay chưa? Hãy cùng mình tham quan một vòng những vườn cây đầy chất lượng khiến bạn phải trầm trồ luôn đấy. Choáng váng khi lạc vào xứ sở đu đủ. Không biết giống đu đủ gì cây thấp quả lại bao nhiêu mà to nữa, đếm sơ mỗi cây cũng lên tới 40 quả nặng vẹo cả cây. Đến vườn chuối xanh gì? Họ đang cắt lá cho các cây khỏe mạnh. Nhìn cả hàng cây thẳng đều to cao, kết tinh ra nải chuối dài trông rất ngon và đảm bảo năng suất cao. Cây cả luôn sáng giờ, Châu bảo Châu mệt mỏi lắm, Châu mệt mỏi lắm chủ ạ. À. Than quá trời, cất Châu cho nó nghỉ, anh hì hục gieo giống chuối mới cho mùa vụ năm sau. Trông hàng mía nhà người ta thu hoạch kìa. Thế này chả mấy chốc bác nông dân thay Châu cưỡi mẹ, hết giờ. Một chùm cà chua mà gần 100 quả chi chít nhau, cầm muốn gãy cả tay luôn bà con. Cả luống cà rốt quả nào cũng to khỏe còn đẹp nữa chứ. Nhức nách thật, Ai chà, khoai nốt vựa củ cải ngọt mùa này nè, nhẹ nhàng chục tấn chứ nhiêu, đem đi bán cho cái Tết ấm no. Bác nông dân đang trồng cây nào màu trắng từ trong ống xi măng vậy ta? Đố các bạn đó là cây gì? Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy. À hóa ra là cây hành. Phương pháp trồng hành kiểu độc lạ nhất. Vì thiếu ánh sáng mặt trời hấp thụ nên màu sắc trên thân trở thành màu trắng. Lợi hại thật. Trồng nguyên vườn rau cần tây xanh dần không sâu bọ trong nhà lưới. Thành công khi áp dụng cho rau cải ngọt, rất nể phục trình độ kỹ thuật trồng trọt của họ. Ngỡ ngàng chưa? Quả mướp đắng vừa dài mà chất lượng đến ngày thu hoạch. Ngoài áp dụng công nghệ máy móc hiện đại vào trong ngành nông nghiệp, họ còn không ngừng tập trung cải thiện giống gen, cho ra những quả đột biến về kích thước cũng như khả năng chống chịu sâu bọ khí hậu tạo ra năng suất cao. Xem những thành em những thành tựu nông dân họ làm, chắc các bạn cũng đã lý giải được phần nào lý do vì sao nền nông nghiệp Trung Quốc lại đang dẫn đầu thế giới rồi đúng không? Hình ảnh cô gái choàng khăn xanh vui vẻ đi hái sung về cho bà dễ thương ha. Cả rừng sung leo dàn sinh ra nhiều trái quá, để ý thấy các luống cách đều và sạch sẽ cỏ còn cắt tỉa không có chút lá dưới thân cây. Thật chuyên nghiệp, thấy quất là thấy Tết về. Bác sẵn sàng đem đi bán sau nhiều tháng ngày vất vả chăm lo cho chúng. Này đã khôn lớn cho chúng đi kiếm tiền được rồi. Chủ trại đu đủ đang nhiệt tình giới thiệu gia tài của nhà cô. Khi cô cắt trái đu đủ xuống test thử cho các bạn xem là mình ứa nước miếng luôn rồi. Trời ơi, dâu Tây, có ai đam mê với món ăn đặc sản của Đà Lạt này không? Ta nói nhìn thèm ngất ngây, đã thế rồi còn nhử mồi thả thính cho dân tình xem nữa chứ. Chắc chua nên mặt anh hơi nhăn ha ha. Vâng đây là một đại gia thực thụ khi sở hữu trong mình cả nghìn cây vạn tuế. Cây này giá bèo lắm cũng một triệu cứ thế mà nhân lên, tiền để đâu cho hết. Chiêm ngưỡng miệt vườn trái dưa hấu, anh đang cắt tỉa lá cây chăm sóc những ngày cuối của vụ mùa. Một góc mà xương xương chục quả thế này, cả vườn phải lên mấy chục tấn là chuyện bình thường. Ai bảo làm nông nghiệp lao động là vất vả, thì người đó nói đúng rồi đó. Tuy nhiên với công nghệ lên ngôi đã hỗ trợ rất nhiều, nhìn những thành quả bán mặt cho trời bán lưng tươi tốt như vậy, cũng đã bù đắp phần nào cho công sức họ đã bỏ ra. Suýt xoa những trái ổi xanh ngon, bây giờ bảo nhà anh có vườn ổi như vậy có chị em nào chịu về chăm cùng không? Sau khi xem video này, bạn cảm nhận như thế về nền nông nghiệp bây giờ. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video của mình. Hãy like và share trang mình.